ok qua luôn đi <laughs> Qua luôn ha <laughs> không sao không cần không cần ngại gì đâu không cần lo gì đâu ừ. ok xin chào mọi người uh, trong video này có một chủ đề <laughs> nhầm nhầm nhầm chào mừng mọi người uh, video này sẽ khá là đặc biệt bởi vì mình có một bạn mà đến từ một vùng của Việt Nam với cái giọng khó nghe nhất ở cả nước bạn có thể giới thiệu mình và giới thiệu um, về bản thân mình được không? Thì mình giới thiệu bằng tiếng Huế là tiếng Sài Gòn ta <laughs> Bằng tiếng Huế trước đi Thử xem, tớ thử à. xem có nghe hiểu được không Xin chào mọi người nghe Thì đấy thật sự là một cái niềm vinh hạnh rất lớn cho mình Khi mà mình được gặp uh, Chris ở ngoài đời luôn á Thì mình giới thiệu thì mình tên là Nguyễn Văn Thanh Đệ Mình đến từ Huế Mà mình không phải đến từ thành phố nhưng mà đến ở vùng ngoại ô à Là kỳ chỗ quê ở mình là ở giữa ờ, Huế và Quảng Trị và đặc biệt cái khu vực của mình có tên gọi là Phong Điền là một trong những cái vùng có tiếng Huế nặng nhất luôn đảm bảo <laughs> thì uh, mình vào Sài Gòn cũng được là 5 năm rồi từ cuối năm 2014 thì mình có một vài trải nghiệm rất là đáng nhớ ở Sài Gòn thì nếu mà Chris muốn thì mình sẽ kể cho Chris cũng như khán giả ở đây gọi là trải nghiệm qua một cái gọi là những cái trải nghiệm về sự khác biệt về ngôn ngữ ở trong Việt Nam ấy, thì những cái khó khăn mà mình gặp phải khi mà mình từ một người miền Trung vào miền Nam ấy, <laughs> thì uh... được thế thì vừa nãy là giọng Huế đúng không đúng rồi đó là giọng Huế chính gốc luôn á nghĩa là tớ cũng hiểu không nghe hiểu được đấy có thể là cũng là do cậu cho nó kiểu đó là mình chưa dùng những cái tiền lỏng ở à, địa à, phương rồi. vào á đến cuối vòng hiểu được đúng rồi cái lý do mà tại sao giọng Huế cách giọng ở Việt Nam nó khó bởi vì nó có nhiều từ vựng nó nó nó nó nó khác nhau ấy nó có ý nghĩa khác nhau hoặc là nó, nó hoàn toàn khác nhau ấy thì mình nghe là mình không hiểu luôn ví dụ hôm nay hôm nay tớ đi uh, gọi nước chan leo cậu biết là gì không chan leo hả chan leo <laughs> miền người miền Nam và miền Trung không biết nó là chan dây à hiểu rồi miền Bắc gọi là chan leo chan leo chan leo đúng, đúng rồi chan dây <laughs> đúng rồi thì người ta không hiểu ấy tớ phải xem miền Nam nó nói như nào à. à thì nó là nó là phần khó nhất về giọng Ờ, ừ, ok, thì bây giờ um, cậu thử thách tớ xem có mấy từ tiếng lóng gì đấy. Ok. <laughs> Hoặc là dạy mọi người, <coughs> à, mọi người cũng có thể học được. Thì uh, mình sẽ sử dụng một vài cái này mình sẽ giới thiệu cho Chris và mọi người trước tại vì ở tiếng Huế đúng rồi <laughs> là đặc biệt là về gọi là trạng từ để miêu tả một cái tính từ thì hôm nay mình sẽ cung cấp cho mọi người tại bốn loài tràng tư không không biết gọi là tháng tư hay tràng tư nhưng mà hình như bộ nghĩa cho tỉnh tư thì tràng tư tràng thì cái tư đầu tiên á tràng tư là tư để bộ nghĩa kiểu không. tiếng lóng ấy kiểu tiếng lóng á ha à được được <laughs> để một tiếng lóng thì mình sẽ à, thử uh, quiz vài câu à, câu đầu tiên á thì dạo này mi măng chỉ rửa dạo này mày nói nói lại một lần dạo này mi măng chỉ nữa dạo này mi măng à, nữa dạo này mày đang làm gì thế đúng rồi chính xác à. <laughs> do tớ đã học một chút tiếng nghệ an rồi ấy, nó có, có học. một số từ đúng rồi có liên quan một chút xíu nào đó nhưng mà nhưng mà tớ vẫn phải đoán à. <laughs> tiếp tiếp tục ha để bây giờ mình có cái cuốn bí kíp này ra đúng rồi, bạn này chuẩn bị kỹ rồi <laughs> ok muốn là từ khó đến à, dễ hay là từ dễ đến khó từ dễ đến khó đi rồi bây giờ nha Một chắc Một chắc à? Một chắc Một vài á? Không, một chắc luôn Đây nè, mình sẽ cho mọi người xem Đó. <laughs> Một Rồi. chắc á? Một chắc Có, có, có, <laughs> có đây làm ví dụ câu được không? Để tớ ví xem. dụ á ha Hôm nay Chris đến đây một chắc Một Hôm... chuyến đi á? Không phải, hôm nay Chris đến đây một chắc Một chút à, đến chỗ Không phải luôn <laughs> Không biết, không biết gì đâu <laughs> Thì một chắc á, ở ngoài quê mình thì thường ờ, người Huế hay dùng một chắc có gọi có nghĩa là một mình À, một, một mình. mình á? Hôm nay Chris đến đây một mình thì ngoài quê mình á Hôm nay Chris đi một chắc thôi yeah. Dạ. Tôi đi ăn cơm một chắc, tôi đi cái ăn này, cơm một chắc Cái này không đoán được luôn đấy <laughs> Tiếp tục ha Tụi là là tôi đúng không? À, đúng rồi tui. trong miền Nam gọi là tui ấy. Tui ông, tui ông. À, có nói như vậy miền Nam đúng ông. À. Còn uh, ngoài Huế là tao mi, tao mi tao đó. Mi. Đúng rồi. Tao Tiếp tục ha. Tao đến đây một một chắc. Bây giờ còn là một cái đồng tư Đó, cho khán giả có chuyện này. <laughs> cua. Cua. Đó. Không phải là cái con cua đúng không? Ừ, động Độc từ. cua là danh từ là con cua, còn đây là đồng tư á. Ừ, một ví dụ câu đi. À, kiểu á thật sự cái động từ cua có tới hai nghĩa là nghĩa thứ nhất á, là đi cua gái hiểu không tán gái đúng rồi Ở nhưng mà tán á nhưng mà nghĩa thứ hai là khác nữa nghĩa thứ hai là chỉ có ngoài huế mà có tới đặc biệt miền trung kêu thả tính à, không không phải đoán tiếp đi <laughs> còn ví dụ câu nữa không <laughs> cua cua còn ví dụ câu nữa không làm làm thêm một ví dụ câu đi à à Chris chạy thẳng và cua phải rẽ à <laughs> ừ. phải đi thẳng và đúng phải. rồi rẽ à, à cua tiếp tục ừ, cái này hữu ích ấy. hiểu hiểu nếu mà không? đi Huế và đúng rồi, phải Huế. hỏi đường ấy cái này rất là hữu ích ấy. tại vì ở ngoài Huế người ta chỉ <laughs> dùng từ rẻ lắm cua phải cua trái cua <laughs> mà dạng từ là khúc cua nữa ấy. Ừ, đúng, rồi. Quẹo đúng rồi tiếp đây là một từ đảm bảo là cực kỳ khó luôn cực kỳ cực kỳ khó <laughs> là gì chờ xíu nhé xem xem cậu cười là tớ tớ Đây, nghi ngờ cực kỳ rồi. khó luôn chưa ờ, gọi là đảm bảo thử thách cả khán giả của Chris luôn xem biểu từ này không trôn á <laughs> đấy là siêu khó luôn á ờ, làm một ví dụ câu đi cho Chris một ví dụ này à. ví dụ ờ, ví dụ là mình có con này là con của mình á, đi thi được điểm 1, điểm 2 xong mình sẽ nói như thế này này con và chả cái đi thi mà một hai điểm thì kiểu này ấn trốn chi được rồi đó <laughs> cậu nói lại để tớ xem ví dụ nha con của mình á là đi học lớp 1 đi mà đi gọi thi. là đi thi á, mà nó học ngu quá <laughs> xong nó được một hai điểm xong về nhà mình bảo á học và chả hành kiểu Mỹ lắm trốn chi được rồi đó <laughs> không biết đấy là mức độ siêu khó luôn á trôn không, biết luôn trôn đấy kiểu chừa đấy yeah. học chừa đấy không, không phải luôn không phải đó đây là một cái đồng tư rất là đặc biệt mà chỉ có ở Huế thôi mới có đảm <laughs> bảo hỏi một vài người miền Trung người ta <laughs> đôi lúc cũng không biết đến từ này luôn á thế á mỗi Huế có à. Ờ. thêm khó khăn không có đúng không ví dụ nghệ an không có luôn đúng không ngoài nghệ đúng an không? hà tĩnh mình vẫn không được tròn nhưng cái từ này ờ, ở huế mà ở huế có những người huế cũng ít dùng nè đó ờ. rồi từ siêu khó không biết luôn thì trốn đi giải thích đi là có nghĩa là là không có một chút hy vọng gì về tương lai về một sự việc gì đó ví dụ à. con của à. mình nhá con của mình á, đi học một hai điểm tiềm năng đúng không ừ, đúng rồi kiểu, kiểu này là năng. không có trông gì không có kỳ vọng gì nhiều đến à, con của mình đó dùng như nào kiểu mình kiểu trôn ấy hay là à, chỉ cần mình gọi là trốn thôi con trôn. cái sau này nó không trốn gì được rồi kiểu dùng nó như một cái động rồi. từ trốn, trốn không có trốn gì được rồi khoan dung về nghĩa tiêu cực không à negative đó uh-huh. <laughs> Ồ, cái này không đoán được luôn bây giờ cái này cũng thú vị nó kiểu rồi. bao gồm một cả đúng rồi ý nghĩa mà không tồn tại trong tiếng Việt phổ thông ấy đúng rồi Thú thậm vị. thậm chí thậm chí có một vài từ mình vào trả từ điển uh, Việt cũng không có luôn là cái này không có luôn đúng, đúng không? Rồi. <laughs> đây một cái từ ờ, này còn có thể uh, mọi người hiểu và Chris cũng hiểu xe xe thù á xe rồi. thù xe ôm á đúng rồi trên xe. oh. cái này chỉ đoán hiểu được là vì cũng không biết có gì nữa à, đây đây là gọi là từ vựng gọi là Ben C2 trong tiếng Việt luôn Cú cháu á Cú cháu á Đúng rồi Đó Cậu làm một ví dụ câu đi Mình sẽ cho quiz ví dụ là Đừng có cú cháu như rửa chứ Cái chuyện chứ rồi cũng có cách giải quyết Đừng của hàng kéo, hết. keo kiệt như này á Không có phải keo kiệt Đừng đừng cú đừng có cú cháu như, như vậy chứ ừ đừng lo như thế cũng không phải đừng lo đừng có cú cháu như rửa chứ chuyện chứ cũng có một cách giải quyết hết cứ bình tĩnh đấy <laughs> có ví dụ nữa không làm thêm một ví dụ à để mình cho Chris thêm ví dụ nữa mi bỏ cái tình cũ cháu đi đi nghe đảm bảo là sau này tổ thói quen đó. xấu á đúng rồi kiểu thói quen xấu á đúng rồi cái này cũng là một thứ rất là xấu để miêu tả về cái ờ, tính cách của con người của Nhưng mà nói về mình có thói quen xấu hay là thì à, đây à, một bạn cái bỏ cái thói quen xấu này hay không phải? Thì thật sự cái từ của cháu này á là Chris biết đến từ cọc căng không? Không biết. Cọc căng kiểu căng mà đó kiểu mà trong tiếng Anh gọi là hot temper. À ha, đúng rồi. Kiểu nóng tính ấy. Nóng tính. À, okay. Đừng cú cháu. à, <laughs> cú đừng, cháu. đừng kiểu nóng tính. Đừng có cú cháu như rửa chứ. Chuyện à. chi cũng có một cách giải quyết hết. Đừng cú cháu như rửa. Bình tĩnh ngay. <laughs> đúng rồi. Thôi bây giờ chắc câu dài hơn đi ha. À, được, có câu rồi, câu dài hơn câu luôn. Ok. Câu câu câu dài hơn đúng không? Đúng rồi, câu dài hơn luôn. <laughs> dài hơn. Cho mình xíu nghe cái này thú vị cua cua nó là từ từ hiệu ích đúng rồi thật cua phải cua trái đó cua phải cua trái như là giọng ấy là có một đặc điểm cũng như cậu cậu nói rồi với tớ à. là kiểu các uh, dấu hỏi dấu ngã nó thành dấu nặng đúng không đúng rồi nó, nó nói rất là kiểu ngắn đấy không nhưng mà có một cái gọi là một cái quan điểm một cái ý kiến uh, mọi người rất chia sẻ rất nhiều đó là cái từ nào cũng thêm nhiều nặng là tiếng Huế nhưng mà thực chất thì cái đó cũng không, có phải không, không phải hoàn toàn thì mọi người chỉ làm quả lên thôi nhưng thật sự thì cũng tùy mỗi nơi ở trong Huế à. tại vì các bạn cũng biết nghe ở miền Trung á, thì mình có rất là nhiều dòng khác nhau ở mỗi tỉnh nó có mỗi dòng khác nhau Đúng rồi. và kể cả trong Huế luôn á thì có rất là nhiều nơi và nhiều dòng khác nhau luôn tại vì tiếng Huế ở quê mình với cái dòng Huế ở Thanh Nội thì nó cũng có một chủ khác nhau hoàn toàn luôn ở quê mình thì dòng quyện rất là nặng mà ở trong cái thanh nội thì dòng rất là thanh tao rất là dễ nghe đi vào chắc là tại nữa. cũng có nhiều khách du lịch ấy đúng rồi đến nội thành phố rồi. thì dòng huế mà những người mà ở trong huế mà kiểu hồi xưa có vua chúa lắm á là cách người ta nói chuyện cái dòng cực kỳ hay luôn bằng nghe bằng mê luôn á thì bây giờ tiếp tục nghe tiếp tục đi xem cậu đọc đi hay, dài cái chỗ ni là cái chỗ, chỗ... ni là cái chỗ mori hè cái chỗ này cái chỗ, chỗ này tớ viết cái cái từ ni là này cái chỗ ni là cái chỗ, cái chỗ này hè. cái chỗ này là chỗ gì vậy có phải không không đổi một ri xíu ạ à. cuối ri hè à, ri. cái chỗ ni là cái chỗ mô ri hè tài răng này à, <laughs> ri ri hè ri hè là một từ á ri hè đúng rồi cái chỗ ni rất được dùng ở huế cái chỗ ni là cái chỗ mô ri hè cái quái gì á nên là đây là chỗ này là à. không biết luôn chỗ này là <laughs> là chỗ gì <laughs> không biết luôn thì uh, rất là đơn giản thì uh, ở đây là ở đâu à nhưng mà tại tại sao có cái từ rihe á rihe là đây là một cái từ giống như để biểu cảm lên một cái câu nói lắm để nhận mạnh luôn á ví dụ giống như các bạn đi mua cái đồ chí á mà kiểu mà người ta thấp giá bạn lên á xong bạn có thể nói rắn bằng đắt chữ đấy hè rắn bằng đắt chữ đấy hè kiểu nhấn mạnh đó đó kiểu nhấn mạnh luôn á à. ri hè rắn bằng đắt chữ đấy hè có một à. chủ gọi là biểu cảm trong cái cách mình nói đó. mi đang làm chi ri hè không còn, còn dùng nói được không? tự nhiên à. không tự nhiên đúng rồi nếu mà có một cái cách dùng kiểu khác này là mình có cái câu này là cho à. Chris là rất là dễ dàng khó nhỉ rất là khó luôn <laughs> thôi để qua một cái từ dễ nhất à đó dễ nhất à đó đúng rồi dễ nhất luôn á của dòng Huế mần mình mần, à, mần không phải mình mần mần <laughs> làm một ví dụ câu đi à, kiểu nha mình sẽ cho Chris một ví dụ là ví dụ à, Chris gọi mình đi chơi đi Chris bây giờ Chris hỏi mình đi có muốn đi chơi không đi cậu có muốn đi chơi không không chưa mình mắc mân bài rồi mình đi chơi được chưa mình mắc chưa bài chưa thôi. đi chơi được á ừ. đéo đi đi chơi được còn <laughs> chữ măng á hoặc là á. hoặc á khi mà một cái bài à, làm nhá thì ở dưới á là ở huyện ghi <laughs> là bài măng hiểu măng nhá bài măng á bài giả. đi măng đi măng đi măng rất là dễ luôn đi măng đi nhậu á không phải đi nhậu <laughs> đi, đi học á cũng không phải đi học luôn ôn thi không phải ôn thi <laughs> ví dụ nha ví dụ tôi hỏi Chris á, là ngày mai Chris đi chơi được không xong Chris bảo là ngày mai tao đi măng rồi tao không đi chơi được Đó. đi làm rồi á đúng rồi à. <laughs> măng. à. kiểu là rồi, có một câu uh, ờ, như này giống kiểu là mi đang măng chi rửa mày đang làm gì đấy đúng rồi chính xác à, <laughs> mi đang măng chi rửa đúng rồi <laughs> hay không cái này cái này đâm bằng kia nữa cái này hay đó Ô, nhiều từ hay nhỉ nhiều từ mình có thêm một cái vài từ để mà đây này Christian mình xíu được đảm bảo luôn thoải mái đây o đó đây o. là đây, đây là vòng tròn hay là o. <laughs> chữ o. o đúng rồi đây là một từ á à? ừ. <laughs> thì à, đây à, từ o là một cái danh từ tặng người ở quê mình danh từ tặng là, người là tích cực hay là tiêu cực không chỉ là tặng người thôi chứ không tặng người thôi ừ. làm một ví dụ câu đi à, ó ơi bạn cho cháu quyền vợ ó ơi bạn cho cháu quyền vợ ó ơi kiểu bạn ơi á ó ơi đúng rồi mà cái này dùng cho người lớn à kiểu ông ơi không phải à. ông luôn ó anh ơi ồ không phải dùng cho dạy tình nữ <laughs> chị ơi cô <laughs> ơi đúng rồi cô ơi, cô ơi. <laughs> Ôi, à, cô đúng ơi. rồi ở ngoài quê mình á, thì ờ, người ta không có dùng chữ cô luôn cô là dùng cho những ờ, cô giáo á, thì mình hay gọi là cô à. còn những người mà cô mà lớn tuổi thì mình gọi là o o, o ơi còn chú thì sao chủ thì vẫn gọi chủ bình thường à, cái mỗi, nhưng mà mỗi cái o. từ này là là khác đúng không đúng o. rồi o đây là kiểu lịch sự đúng không đúng rồi còn nó lịch sự nó là kiểu lớn hơn nó, nó giống như cô đúng không đúng, đúng rồi cô, trong Sài Gòn này mình gọi là cô nhưng ngoài ờ, uh, quê mình gọi là o à, hả? đó thêm một từ nữa em đó có phải là con không không phải là con cháu cũng không phải là cháu luôn đây có phải là là, là người không kiểu xưng danh từ trả người tạ người luôn á danh từ tạ người em anh nữa đúng rồi chính xác à, <laughs> nghe hay đúng rồi ngôi hệ mình nghe như em ấy Em em em em em en en là anh đúng không đúng rồi là anh uh à -huh. rồi bây giờ hai từ về rồi á bây giờ gọi là thử thách này là gọi là cực kỳ khó luôn đảm bảo Christmas mọi người từ này. cùng thử thách nhé cho mình xịu nhé đây rồi đây là một từ siêu khó siêu siêu khó mà mình gọi là cái từ này mình hỏi là 10 người ờ, ở trong Nam này á thì cả 10 người không biết đến từ này luôn Đấy Ai cũng không đoán được Bờ sông <laughs> Bờ sông là một ví dụ câu đi Bờ sông Bờ sông Để mình cho Chris một ví dụ nha Thì à, <laughs> Thực sự rất khó để đặt ví dụ luôn á Thì Chris á, là đi tới đây á, thì Chris gọi mình bờ xong Chris đi ờ, gửi xe bờ xong Chris đi thẳng ra ngoài này <laughs> sao đỏ chính xác <laughs> nhưng mà nếu mà không có ví dụ câu à, thì không biết luôn à, cái từ này có ví dụ dùng câu từ biết. sao đỏ sao đỏ hoặc là kiểu à, xong rồi đúng, rồi à, xong rồi bơ là đó. gì bơ xong bơ xong bơ bơ và chữ xong nó nó là cùng nhau cụm từ hay là bơ nó, nó có... là một từ cụm từ đi kèm luôn á nếu à. mà đừng tách ra thì chữ bơ là có thể gọi là bơ biển hay là bơ kè hay là gì đó à. nhưng mà hai cái từ này ghép cùng với nhau sau đó đúng rồi bơ xong. là sau đó bơ à. xong quay video bờ quay xong. video này bờ đúng rồi. bờ sông bờ sông tao đi đúng đấy đúng đấy tao đi làm chi <laughs> không biết à, để để tôi hỏi Chris nha trừ mình quay xong clip này á bơ xong Chris đi làm chi <laughs> bơ xong tao đi tao đi quay tiếp <laughs> ví dụ nếu mà tớ xưng hô là tao mi có có bất lịch sự không không cái đó là điều bình thường à Đúng à, không? thường đúng không? À, à. Giống như kiểu trong Nam thì ông và tôi, à, ha. cậu và tớ thì à. tao và mi bình thường đó. Thế thường dạ mà vâng. sử dụng à, những người gọi là cung tráng lửa à. chứ nếu mà lớn hơn khoảng à, một vài tuổi thì mình dùng ăn bình thường ừ. hiểu rồi hoặc là o <laughs> o rồi cái khó nhất đi cái khó cái nhất vừa nay có phải là khó nhất không không còn một cái khó nhất nữa à, cái khó khó nhất để làm cái cuối đi rồi cái cuối nha đây <laughs> đây là một câu luôn á cha đọc đi cha chắn rứa rồi mà còn ở lỗ đúng rồi cha chắn rồi mà con ở lỗ nữa thầy <laughs> cha chắn rồi mà con ở lỗ nữa rồi mà còn ở lỗ <laughs> có từ nào giống tiếng phổ thông trong câu này à rồi chắc là giống mà còn ở lỗ lỗ có phải là cái lỗ thật ở à, lỗ không phải <laughs> Chris không biết từ ờ, ở lộ luôn á ha từ ở lộ à, chắc có thể là dùng ở quê mình thế ở lộ có nghĩa là ở trong chuông ở trong chuông ở trong chuông á trong chuông là gì? có nghĩa là không có mặc áo quần á là như nào không mặc áo luôn á à, không à. mặc áo quần á là ở trong chuông nhưng mà câu này hay dùng á quần á thì con đít ngoài quê của mình á thì à, thường Hello. À, có mấy đứa học cấp 2 rồi lớp 6 lớp 7 rồi mà nó đi tắm mưa là vẫn hay là cởi áo cởi quần ra tắm mưa xong rồi ờ, mấy cái bạn cứ hay nói trời ơi cha chẳng rồi rồi mới con ở lộ tầm chuông đó đó xem cả câu nha đúng rồi cha chắn rứa rồi mà còn ở lỗ đúng rồi thấy cái cha, gì cha trắng rửa cha trắng rửa lôi ấy, thì tức um, là cái gì à, thế rồi nhưng lớn mà vậy rồi chưa mặc à, lớn vâng. vậy rồi mà còn tắm trần tắm chuồng ở ngoài kia nữa kiểu lớn như vậy rồi nhưng mà vẫn trẻ trẻ con á đúng rồi kiểu thế <laughs> đúng có một phần đó đúng rồi còn còn phần nào không rồi mình còn chứ hình như là mình có chuẩn bị một cái câu gọi là để chờ một xíu điển hình tiếng huế câu này à, điện hình luôn này thử luôn thử xem có trò gì <laughs> à đây này không cái này chắc Chris à, cũng biết rồi ha Rini như vậy á như này á đúng rồi chính xác à, <laughs> chắc mồn, à, mồn như Rini đúng rồi à, tư măng, lúc nãy mình như, ờ, à, à, làm như vậy làm như thế này này à, làm như thế đó. này <laughs> Rồi bây giờ, thôi bây giờ là chướng ngại vật cuối cùng nha Rồi, cuối cùng Đâu, cuối cùng là mình phải để cho Chris một cái khó nhất Sợ rồi Đây Vô hậu Vô hậu Vô hậu Là một ví dụ đi Cho Chris một ví dụ ấy Cái thằng này giỏi vô hậu luôn á cái thằng nữa giỏi vô hầu luôn ấy vô duyên á không phải hậu đậu á à? không phải luôn cái từ này dùng theo nghĩa là tích cực tích cực à? ừ. khi mà cái thằng ai đó vô hậu luôn ấy vô hậu kiểu ngu ấy cũng không phải ngu luôn vô hậu cái, thằng này vô cái từ hậu. này có thể được sử dụng à, rất là đa dạng ở quê mình á thì ngoài ngoài cái từ giỏi vô hậu thì đấy là một cái từ để mà nhận mạnh ở mức độ cao nhất luôn kiểu đẹp vô hậu à đẹp dã man á kiểu vãi trưởng á đúng rồi à, <laughs> vô hậu ờ, kiểu vãi trưởng á hoặc đúng là rồi. dã man thậm chí á là cái từ này ngoài quê mình á gọi là giống như kiểu là so sánh nhất luôn rồi à. ngoài quê mình á có một cái từ á uh, dễ sợ Chris biết dễ sợ không không biết thì dễ mình sợ á, đúng rồi dễ thương không không phải dễ sợ luôn á giống như kiểu cái con nàng đẹp dễ sợ luôn á à đúng kiểu rồi. kiểu đẹp đến mức độ kiểu sợ xong á đến mức độ thứ hai á là cái con này đẹp giả máng luôn <laughs> đó đẹp xong tới mức độ cuối cùng là đẹp vô, hầu luôn và cao nhất đúng <laughs> không đúng là cao nhất <laughs> cái này cái này thiếu ích đi quế thì biết hiểu ít ô cô à ôi ừ. món này ngon, ngon vô, vô hậu luôn đúng rồi chính xác luôn á đó hợp lý viện đi Huế biết uh, khen như thế nào rồi đúng rồi rồi thì kết, kết thúc vào đây đi đúng rồi hôm nay đã học được nhiều tiếng Huế hữu ích đến Huế thì tao tao biết <laughs> nhiều không biết ok cảm ơn mọi người vì đã xem và cậu có muốn nói gì cuối cùng không cho mọi người về tiếng huế hoặc là về huế hoặc là về gì đúng rồi thì à, cuối cùng thì uh, mình sẽ kể cho các bạn một cái trải nghiệm ngắn thôi mà lần đầu tiên mình uh, vào sài gòn là với một người mà gọi là sử dụng tiền huế chính gốc luôn á mình vẫn nhớ rất rõ trước khi đến sài gòn cậu không biết nói tiếng phổ thông đúng rồi mình chưa bao giờ đi uh, đi uh, một tỉnh nào ngoài huế mình chỉ ở Huế thôi <laughs> thì cái mình nhớ lần đầu khi mà vào Sài Gòn á thì mình nói một câu thì mình phải nhắc lại từ 3 tới 4 lần là mặc dù mình là người Việt với nhau nghe <laughs> nhưng mà khi mà mình nói tiếng Huế cái là không có ai hiểu hết luôn lúc nào cũng hỏi lại một hai ba một hai ba lần nữa giống giống giống tớ đúng rồi. <laughs> tớ bây giờ tớ vào đây tớ cũng phải hỏi một hai ba lần đúng rồi. thật sự là đúng gọi người là Việt đúng không thật sự mình nói người ta chỉ đôi lúc chỉ hiểu khoảng 60 tới 65 phần trăm thôi tại vì mình nhớ cái lần đầu á mình đi mua một quyển tập ở trong miền Nam gọi là tập nhưng mà Đúng ở rồi. quê mình gọi là vợ cuộn vợ à hình như là miền Bắc vợ. nó cũng gọi là vợ cuộn vợ phải không à, quên vợ xong mình vào quán á mình bảo ôi ô bạn cho con cuộn vợ đấy <laughs> không biết mình nói lại ba lần luôn người ta cũng không có hiểu gì cả nữa nhưng mà sau đó một thời gian á, thì mình thấy cái cái dòng địa phương của mình á mình có một cái chút ảnh hưởng gì đó trong cái cách mình giao tiếp á tại vì mình đôi lúc cảm thấy ngài luôn á tại vì mình rất giao tiếp xong từ từ mình cái phải cũng không biết giải thích như nào đúng không đúng rồi tại vì giải thích nhiều lần nào cũng giải thích về nói lại rất nhiều là mình cảm thấy rất là e ngại về kiểu là mình cũng không muốn gọi là làm người ta gọi là khó hiểu á xong từ từ mình thay đổi giọng từ từ giống như giọng bây giờ của mình là có một chút gọi là nói lái Sài Gòn rồi Đúng kiểu rồi. lần đầu mình mới vô thì mình nói nắng có ai hiểu chứ thế luôn á <laughs> Vậy mình sử dụng tiếng lỏng rất là nhiều nên vô đấy người ta đảm bảo cũng hiểu chứ lúc đó cũng chưa biết là người ta không hiểu những từ này đúng không à, tớ cũng hiểu cảm giác của cậu bởi vì tớ đến Việt Nam ấy ừ. kiểu ban đầu ấy người ừ. ta không không tức là à đúng rồi thỉnh thoảng người ta không hiểu tớ muốn nói gì với cả à. tớ cũng không hiểu họ muốn nói gì thì sẽ khá là cô đơn cô đơn ấy với cả khá là phiền ấy đúng rồi thì, thì tớ rất là hiểu cảm giác à, của cậu thì uh, mình có một cái suy nghĩ riêng á thì uh, riêng cái người miền Nam và người miền Bắc á thì người ta nhận xét là dòng Huế á, là cái dòng gọi là rất là khó nghe luôn rất là nặng rất là nặng rất là khó nghe nhưng mà cũng tùy vùng là các bạn nếu mà các bạn có cơ hội mà ra kinh thanh huế thì các bạn nghe dòng huế chỉnh gốc ở chỗ đó luôn á thì gọi là rất là êm tai rất đi vào lòng người luôn á rất là, rất là thoải mái em rất là nhẹ là rất là nhẹ rất là thanh cao luôn á đúng rồi rất là hay luôn à, âm tai đúng không êm à, tai gọi là êm tai là âm tai kiểu làm tai bị ấm ấy kiểu kiểu cho nó kiểu kiểu như hay đúng không đúng rồi cực à. kỳ hay luôn kiểu như tấm lòng nó kiểu ấm ấy đúng không em tai là em tai giống như kiểu là Chris nghe một cái bài một cái giai điệu nào rất là êm tai à, là rất là gọi là phù hợp với à. cái cái gu của mình ấy rất là êm tai kiểu là dòng con gái miền Nam nói rất là êm tai luôn đó êm tai <laughs> đúng rồi gọi là êm tai <laughs> rồi thì cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp lại trong video tiếp theo bye bye, bye, bye. <laughs>